Thủy Tiên, Miss Grand Việt Nam Ủa cái này đâu ra vậy? Đấy, bọn anh nó nhắm lắm thứ lắm Nhiều cái đặc biệt lắm Ủa cái gì vậy? À... Ôi dồi ôi. Những cái người ăn được sầu riêng là cái tâm hồn nó bay bổng Với nhiều người thì có vẻ như là cái hành trình ờ, đến với vương miện của Tiên nó khá là hoàn hảo Nhưng có thực sự là như thế không? Những ai mà theo dõi em đó từ trước đó thì sẽ biết là có khá là nhiều những cái gặp gềnh khi gặp thất bại thì mình phải làm gì với nó đầu tiên mình học hỏi từ nó thế tiên đã bắt đầu công việc của mình là việc gì lễ tân khách sạn mình... Vâng. xưa em là một cái người nó vật chất hơn bây giờ nhiều nhưng mà khi mà mình hiểu được nhiều thứ trong cái cuộc sống xong mình kiểu mình mở mang tầm mắt mình bây giờ mình sống nó khác đi nhiều lắm đã có ai gọi thủy tiên là nàng thơ chưa nàng thơ nàng thơ